Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú thì hiện tại giờ đang buổi tối ngày thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2019 thì đã có kết quả số số kiến thiết miền Bắc đặc biệt của chúng ta thì ngày hôm nay về là 98 các bạn ạ to to và là tổng 7 các bạn như hôm qua mình đã nói các bạn là tổng 7 tổng 4 hay là chạm 1 chạm 6 thì hôm qua mình lên cho các bạn cái dàn đặc biệt có 16 số bắt cho các bạn đó là chạm cứng là 16 thì chúng ta bắt với um, chạm 16 và bộ đó là bộ 18 à 13 à, và 14 rất tiếc các bạn ạ thì chúng ta số chúng ta nó lại quay ngược lại với chúng ta đó là ra là chạm 49 các bạn nhé chạm 49 và là tổng 27 thì nó lại ra tổng 7 mình bắt cho các bạn là chạm 16 và tổng 49 thì nó lại quay ngược lại của chúng ta thì uh, trước khi vào vật chính như mọi hôm thì mình kiểm tra chút về mặt lô tô của ngày hôm nay số số chúng ta ngày hôm nay và phần lô tô quay rất là khó chịu các bạn nhé nếu các bạn xem phần lô tô thì các bạn biết chúng ta nào hôm trước toàn lô tô toàn lô tô ở lại các bạn nhé không không của chúng ta hôm trước cũng ở lại này các bạn này không không này 19 này 20 này 23 này vậy là 24 con này để mình xem bao nhiêu con ở lại 4 con rồi bảy tư này 5 con này 78 là 6 con này 81 là 9 con này mình nhớ là đếm vậy mình đếm là có 11 con ở đấy các bạn ạ và 9495 Vậy là số số chúng ta là 11 con lô ở lại thì rất là khó hôm qua một chút cho các bạn là độc thủ là con 71 nhưng mà đã không có các bạn ạ chiếm hết phần của con khác rồi thì thôi không sao số số chúng ta có hôm quay ảo thì chúng ta thua là chuyện bình bình thường là các bạn nhé còn hôm nay ở trên ờ, Zalo uh, chúng ta thì sau ăn thông rất là nhiều hôm thì chúng ta lại trượt mất hai hôm rồi các bạn ạ ở trên Zalo nhóm ngày mai thì mình sẽ lấy lại cho các bạn trượt hai hôm thì sẽ lấy lại thì mình chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn luôn chốt số cho ngày 19 tháng 6 năm 2019 các bạn nhé bạch thủ ngày mai đó là con 52 các bạn nhé và lót đó là 25 và xong thổ lô ngày mai đó là 69 và 96 mình xem chút vào dòng bạch kim của mấy con này chút xem hôm nay nó có lên không còn 96 của chúng ta lên các bạn nhé xong thổ lô là 6996 thì con 96 của chúng ta nó lên top dòng bạch kim mất rồi lên top dòng bạch kim mất rồi còn 2552 bạch thủ con 52 thì không lên top các bạn nhé 25 lót không lên top còn đâu là con 96 của chúng ta thì các bạn có thể xem xét cầu thì rất là đẹp nhưng mà quan trọng là phải ra các bạn ạ chốt số cho ngày 19 tháng 6 năm 2019 các bạn nhé bạch thủ là 52 và lót là 25 và song thủ là 5 à, 6996 xem chút về phần à, tuần suất của cặp của nó xem này nào các bạn nhé các bạn độc thủ con 52 thì à, độc thủ con 71 hôm nay thì nó không ra các bạn nhịp rất là đẹp nhịp đơn con 71 rất là đẹp các bạn ạ hôm qua chốt cho các bạn ở trên nhóm đó là 27 bạch thổ trên nhóm mà chúng ta hôm qua thì hôm ra thì hôm nay nó mới ra các bạn ạ. tuần suất của nó là con 52 năm 5225 đây là tuần suất nhịp của cặp các bạn nhé đang ăn 22 và chúng ta 4 hôm nghỉ 4 hôm rồi còn 696 là 2 46 ôm 24 của nó là chỉ có chẵn đấy các bạn nhé ăn nhịp tần suất cặp là chỉ có chẵn thôi mình xem chút về cái nhịp đơn của nó xem nào chúng ta xem chút về à, con 52 bạch thủ cho các bạn nhé bạch thủ con 52 của chúng ta 246 246 245 246 245 245 2 4 vậy chúng ta đã có nhịp 4 là ngày mai còn 52 chúng ta cũng đẹp cầu báo bạch thủ rất là đẹp còn xong thổ lô là con 696 à, các bạn nhé 96 à, con 69 của chúng ta đang, bị gan các bạn ạ 2 4 6 8 9 9 hôm gan 2 4 6 8 10 11 hôm gan các bạn nhé mà con 96 chúng ta lên top con 96 chúng ta lên top thì các bạn nếu các bạn biết kinh nghiệm của bạn chơi thì nếu mà lên top thì con ngược lại sẽ ra đấy các bạn nếu mà cầu rất đẹp thì con ngược lại nó sẽ ra con 96 của chúng ta lên top thì ngược lại là con 69 ngày mai thì lại nó ra là cao hơn con 96 thì hôm nay ở trên ờ, YouTube thì mình không giúp được các bạn ăn được cái gì rất là tiếc các bạn ạ à còn đâu ngày mai thì chúng ta về phần ờ, đặc biệt mình không chốt cho các bạn nữa tại vì đặc biệt có hôm đi rất là ảo nên là mình không bắt không thể bắt được các bạn ạ vậy là lên cái dàn đặc biệt cho các bạn bây giờ phải lên nhiều số thì chúng ta mới được ăn còn đâu lên ví dụ cái dàn đặc biệt 10 hay 15 hay là 16 số một hai bộ thì mình có lên cho các bạn trừ khi hôm nào rất là đẹp mình sẽ lên cho các bạn để các bạn tham khảo thôi còn ngày mai đó là ngày 19 tháng 6 năm 2019 thì mình kính chúc tất cả các bạn à, có một ngày chúng ta luôn làm việc làm thuận lợi trong công việc và chọn những con số tỷ lệ cao nhất ở trên YouTube bất kỳ ở kênh nào kênh của mình hay kênh bất kỳ khác à, các bạn có một con số tỷ lệ cao thì các bạn tham khảo trong hàng ngày còn ô số Zalo nhóm đây 08683020 096 cho tất cả các bạn nhắn tin kết bạn thì mình sẽ chốt cho các bạn lô tô còn đâu là mình nói các bạn là trên YouTube thì những con số trên YouTube sẽ tỷ lệ không cao bằng ở trên Zalo nhóm các bạn nhé trên Zalo nhóm tại vì là có tất cả anh em đội ngũ còn đọc số ngày đêm tìm cầu kèo cho tất cả các bạn cho hàng ngày để các bạn tham khảo số và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai còn các bạn xem kênh thì à, các bạn nhớ là đăng ký kênh hoặc là ấn like để hộ kênh và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé